Cô xin chào tất cả các con Các con ơi, trong thời gian nghỉ dịch Chúng mình làm những công việc gì? À, cô Tâm thấy rằng có những bạn Thì ở nhà chơi cùng bố mẹ Có những bạn lại chơi cùng anh chị Và ông bà đấy Và chúng mình ơi, khi chơi ở nhà Chúng mình cũng cần phải có một số kỹ năng Để bảo vệ bản thân khi chúng mình ở nhà nhé Và để bảo vệ bản thân khi ở nhà như thế nào Cô sẽ hướng dẫn chúng mình Bảo vệ bản thân khi ở nhà, chúng mình lưu ý một tuyệt đối không được thò tay vào các ổ cắm điện xung quanh nhà. 2. Không được đụng vào bếp lửa, nước sôi vì có thể gây bỏng cho các con đấy. Thứ ba, các con không được tự ý dùng dao, kéo hoặc các đồ sắc nhọn vì sẽ gây đứt tay, chảy máu và tổn thương cho bản thân. Thứ tư, không leo trèo lên lan can và cầu thang vì nếu ngã xuống sẽ rất đau và sẽ rất nguy hiểm. Thứ năm, các con phải chú ý khi ở nhà một mình mà có người lạ gõ cửa, các con tuyệt đối không được mở cửa nhé. Vì nếu như chúng mình mở cửa, biết đâu người lạ sẽ mang đến những nguy hiểm cho chúng mình đấy. Và cuối cùng là một điều rất quan trọng, đó là khi gặp nguy hiểm, các con hãy hô to và cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh để có thể bảo vệ cho bản thân mình nhé. Các con ơi, cô vừa hướng dẫn chúng mình năng tự bảo vệ bản thân khi ở nhà rồi cô mong rằng trong thời gian nghỉ dịch khi chúng mình ở nhà chúng mình cũng sẽ tự bảo vệ bản thân tự bảo vệ sức khỏe của chúng mình chúng mình nhớ chưa nào bài học hôm nay đến đây là hết rồi cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con